các bạn click bấm chọn hình đó thì này sẽ là một giao diện như này đó thì đây các bạn thấy đọc này là F World Finance là một nền tảng game phi tập trung trên ví Binance Smart Chain này đó khi bạn tham gia airdrop này bạn có cơ hội nhận được 300 đồng token FPKT ha tương đương với 5 đô đấy rồi dự án F World Finance sẽ được list trên sàn CoinMarketCap cũng như là CoinGecko ha và phần thưởng airdrop sẽ được phân phối vào ngày 13 tháng 2 nha Ok để bắt đầu làm airdrop các bạn nhấn vào Start ở góc dưới màn hình này Kế tiếp các bạn nhấn vào Continue cho mình ha thì ở đây các bạn sẽ nhập kết quả của phép tính trên này 69 cộng 5 bằng 74 ha Nhấn Enter để gửi này Rồi lúc này sẽ là thông tin cũng như là các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ cần làm để hoàn thành airdrop này ha Thì trước tiên các bạn có thể quan sát thấy là là airdrop này sẽ được trao cho 3.000 suất may mắn cũng nhiên nha Ngoài ra sẽ có thêm top 200 người giới thiệu nhiều nhất này là top 1 các bạn sẽ nhận được 3.000 đồng FPKT ha Rồi top 2 đến top 10 này top 11 đến top 50 cũng như là top 51 đến top 100 và cuối cùng là top 101 đến top 300 thì bạn sẽ nhận được 300 đồng FPKT2 Ok kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có những nhiệm vụ mà chúng ta sẽ cần làm nhé nào là các bạn sẽ tham gia kênh cũng như nhóm Telegram rồi follow Twitter, tùy truy bài đăng cũng như là nhập địa chỉ ví F20 BSC Binance Smart Chain ha. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm các nhiệm vụ này nhá. Nhiệm vụ đầu tiên thứ nhất này là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh và nhóm Telegram ha. Các bạn nhấn vào Telegram group này kế tiếp nhấn vào Join Group ở góc dưới màn hình ha sau đó quay trở lại này và tiếp tục nhấn vào Channel này Ok sau đó nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình này rồi quay trở lại như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất nha tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter tức là retweet bài đăng nha các bạn nhấn vào on Twitter này kế tiếp nhấn vào open để mở ha rồi ở đây các bạn sẽ nhấn vào follow theo dõi này và kéo xuống nha chúng ta sẽ retweet bài đăng được ghim này trước tiên các bạn sẽ like thích tả tim này rồi sau đó nhấn biểu tượng này này và chọn retweet tức là tweet lại ha ok sau đó quay trở lại này như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên nha rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào đăng cho mình này ok thì đây các bạn sẽ tiếp tục tiến hành tham gia vào kênh telegram này các bạn nhấn vào out channel này ok mình đã tham gia rồi mình quay trở lại và nhấn vào đăng ha rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ nhập username tên người dùng Twitter của chúng ta nhé để xác nhận rằng chúng ta đã follow theo dõi trang Twitter và vị trí bài đăng ha. Vậy làm sao chúng ta thể lấy username tên người dùng ạ? Các bạn nhấn vào mục profile tức là hồ sơ nha. Sau đó bạn quan sát ở mục dưới tên này. Ở đây có a còng xe này là username tên người dùng của mình nha. Các bạn bôi đen này, sau đó sao chép ha. Rồi quay trở lại này và dán vào đây này. Nhấn enter để gửi này. Ok, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiến tham gia vào kênh Telegram quảng cáo này và follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo nha. Các bạn nhấn vào Advertiser Channel này. Ok, mình đã tham gia rồi. Thì mình sẽ quay trở lại. Này. Tiếp theo mình sẽ follow theo dõi Twitter quảng cáo nha. Các bạn nhấn vào On Twitter này. Chọn Open để mở ha. Thì mình cũng đã theo dõi rồi. Ok, quay trở lại này và nhấn vào đăng nha. Tiếp theo bước này các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC Binance Smart Chain ha Ví dụ đây mình sẽ lấy địa chỉ ví b 20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ấy, bà nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain b 20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần ha. Thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này, sau đó quay trở lại này và dán vào ha. Nhấn enter để gửi này. Lúc này sẽ được một thông báo là congratulations, là chúc mừng bạn đã hoàn thành aerobe này ha. Đó thì ở đây sẽ có dữ liệu này,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 thì bạn nào thấy video này hay với cho bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nhé. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.